với tôi dòng nhạt nghèo quá đấy, đấy, đấy, đấy, qua đấy thì không không không không nhớ nhiều thứ giống lắm tôi dòng nghèo lắm vâng thế các bạn sau đây tôi bổ cái quả cà này các bạn xem thứ nhất là cọc quả cà này thì dáng cân chuẩn đây thích bỏ quả nào thì bỏ vâng dáng nó cân chuẩn và các bạn này cái nó nó chín đều chín đồng đều đấy nó chín đồng đều chứ không như những cái quả khác mà lửa chín lửa các bạn này lên trên này này quả vẫn to vâng. lên lên trên đây đây lên trên đây hái vẫn cứ to bởi vì cái phân của nó ăn nó nó, nó đẫy thế nên to lắm các bạn đây vâng. đây vâng. thì chín lắm nhá ăn cà chua sống ngon vậy ông làm cái vườn ông mà tay trả về nước nó làm quả cà chua khát nước cái này vâng. ở đây bà đã phải ờ, dùng ờ, bà có phải dùng thuốc bảo vệ thực vật không ạ không không phải thực vật gì không thực vật và sau đây thì tôi bổ quả cà chua để các bạn xem cái quả cà này như nào nhé đây cái này nó cái quả kín thích kín này, này. sau khi bổ ra thì đấy nhiều bột lắm các bạn nó ít hột đấy vâng. thỉnh thoảng có đấy các bạn vâng, đây nó rất là ít hạt các bạn này đây nó dày thành cà chua này dày thành dày cùi lắm dày cùi tôi cứ ăn cà chua tôi cứ ăn mì tôm tôi cắt hai quả như thế vào vâng mà bát cứ đỏ ngao lên này vâng nó rất là nhiều bột và cà chua này ăn thì rất là giòn nhiều bột sau đây tôi xin phép để tôi ăn ừ. ngọt lắm đấy ngọt lắm các bạn ngọt lắm các bạn ạ Thế tôi làm trên vườn này là tôi cứ vừa làm là tôi khát nước không về nhà đâu là cứ ăn quả sống hai quả cái chua thế là là không khát nước vâng. ngon lắm Với các bạn này mình hái chín cây này với gia đình nhà mình à, là bón phân silic là tinh để chín cây như này mình hái là mai đi bán đây đây các bạn tôi đây tôi đây đấy đấy các bạn này chín đẹp không chín đẹp như quả hồng luôn đấy như quả hồng đây các bạn này. đấy đây là hai quả này tương quả đấy ương từ chiếc ăn sau này đấy đây sang bên này đây hái hai bên này nhá đây hái bên hai bên này đây là mình hái vãn rồi các bạn ạ hái vãn rồi mê ni luôn đây các bạn này hái vãn rồi đấy các bạn quả cà chua đẹp như quả hồng luôn các bạn này đây đấy đây mình phun là phun lót nữa các bạn cái thùng đá các bạn này đây quả rất đấy. đẹp như này cái trồng meni này đấy để cái quả này là cái lớp cái lá này quả bỏ ra mình hái đấy ở đây có thấy hiện tượng dụng không ạ không không có dụng đây là hai vãn là các bạn hai vãn rồi đấy vườn cà chua này ngày xưa là tưởng là chết ôi tưởng thì chết đấy đúng rồi à, nhớ thế nhỉ tưởng này chết đấy tưởng chết hết đấy ừ, tưởng chết hết đấy, đấy. vâng vâng thưa bà là, bà vừa hái thì bà vừa nói cái về cái quy trình uh, mình dùng cái phân xịt đinh như nào phân xịt đinh là, là sới ra thì mình cắt và rỗng giữa đó các bạn vâng khi mình nói ngay từ quy trình từ đầu ạ quy trình từ đầu thì mình cứ trồng uh, đánh lạch lên mình đánh lạch lên xong thì là mình uh, mình mình rắc uh, bon lót đây các bạn ạ đây. đây này các bạn là mình đánh lạnh lên để mình cấy thì là mình à, mình à, gieo nơ thơ thôi mình, thế là mình đặt cây cà chua rồng khi trồng nó lớn rồi ấy, nó nó nó đại khái là trông cứng tốt tốt rồi là mình sới sới tách ra thì mình rắc cái phân à, cái loại 5 cân này mến này cứ mỗi xào là cho một túi phân 5 cân mến này chục cân đất đấy các bạn tốt lắm đây các bạn này quả này đây này đây này. đấy này các bạn này đấy quả này đấy đây này quả này men luôn đấy buổi sau mình cho 10 cân silic này và mình cho thêm ờ, chục cân lân lót là là năm một túi này là 5 cân vâng từ khi mình sới thì lại chục cân lân à, mới này 10 cân hai hai hai túi phân silic còn bón dưới là một túi vâng. bón lót để mình cấy vâng. là một túi đấy các bạn ngon lắm đấy là sai nhìn mọi người các bạn và cái NPK thì mình cho bao nhiêu ạ? Cái NPK không Cả ngoài tôi không cho NPK gì hết Vâng Thấy bổ sung nó xấu quá thì tưới không thôi thôi Vâng Chả tưới gì đấy các bạn bên này nó chưa được vâng, Mình đấy. có phải uh, tưới nhử đạm gì không cả? Không, cái vâng. riêng cái này tưới đạm chết hết. Vâng Tưới đạm hỏng hết lên các vâng. bạn Rất là sai nha các bạn Ngày trồng của mình ở đây là ngày bao nhiêu ạ? Đây các bạn này sai ừ, Ngày trồng là bao nhiêu ạ? Mình vén vén Ngày trồng á vâng. Cũng không, ngày trồng bây giờ là, được, ừ, là vừa gieo con vừa vừa gieo hạt giống và vừa vừa nâng nâng những chùm lên vâng. đây các bạn đấy chùm đây vâng. Im. Ừ. đây này, đây vừa... Ê, các bạn này nó tách hết cả chùm đây này đấy rồi nắng nó hết rồi các bạn đấy cái sai này không buộc chùm lên đấy ruộng ờ, cà chua này được bao nhiêu này ruộng cà chua cái này là này là vừa tầm là bắt đầu cứ đúng theo con bây giờ là là hai tháng rồi đây, các bạn đấy một đôi hai đôi ba đôi bảy khóa ba đôi rưỡi đây kiểu này này các bạn đây này các bạn cứ trồng cái nia các bạn thì đấy bên kia bên kia thì nó lon hơn bởi vì ra mình à, mình cứ bên kia là dối trồng dối giống lon hơn giống lon hơn là nó cũng sai nó chưa được to lắm đây các bạn này đây này chu chết chu chỉ hết các bạn ở đây này trồng hàng đôi và cây cách cây là khoảng à, cây nọ cây kia là cách à, là 40 cm kể ba bốn mươi, vâng đây các bạn này sai như này đấy đấy bà đánh giá về cái cuống này thế nào cuống là dài nhá cuống nó dài không không không dụng được vâng không dụng được các trên vườn không thấy một quả dụng nào đấy là cho các bạn dụng nào các bạn cứ nhìn đi vâng đây cho bạn nó có xếp này nó xếp xếp xếp để từ dưới lên trên đây nhé đây các bạn đây bên này này nào cái cây này cái cây này này cái cây này chị, chị quanh chị quanh đấy vâng. đây cái một cây đây từ là một cây thì nó ra hai nhánh cây hai nhánh đây chỉ cây nào hai nhánh. nhánh đây đây đấy đấy đây, đây. một cây thì nó ra hai nhánh như đây. thế này đây một cái gốc của nó đây trùng gốc quả quả từ gốc này đây các bạn nhé đây cái gốc của nó đây đây tôi có thể à, đây cho các bạn thấy này đây cái gốc của nó đây nhá đây cái gốc của nó đây nó ra hai cái nhánh như thế này hai nhánh này và mỗi như là mỗi một đốt là mỗi đốt của nó một chùm đây chỗ này là là một một chùm này đây một chùm là hai này đây một chùm là ba này chỗ này một chùm là bốn này đây một chùm là năm này lên đây một chùm là sáu này và cái ngọn này nữa thì lại vẫn tiếp tục ra và cành bên này không tính cành bên này đây nó cũng có mấy chùm đây này đấy đấy đây này đấy đây này rất là nhiều đấy rất nhiều đấy cây nào cũng vậy sai lắm các bạn đây đấy đây những cái chùm này này nó cứ đóng xếp vào đấy và hiếm lắm có thể không đóng phải không đâu và đây nó cứ xếp xếp lượt như thế này um, này các bạn được vào đây các bạn được đây cảnh sát vâng nhà mình cái chín cây thế này mà mai này bây giờ hái chứ mai thì kẹo bán đây đây này đi đổ vào đổ muôn vâng thế này cụt hết cả ngọn nó có từ lúc trồng cho đến bây giờ này được bao nhiêu ngày rồi ạ nó còn từ lúc ờ, ờ, bây giờ đến lúc đã bây giờ là hai tháng hai tháng vâng đấy các bạn này đấy bên, bên kia các bạn đấy kia quả chín rồi đấy cứ chín cái kia mình mới hái để bán các bạn đấy vâng kia là trồng cái loạt trước trồng loạt trước vâng. trồng gối trồng vâng. trồng dần dần bây giờ mình trồng một loạt thì mình không cần ô tô mình chỉ bán lẻ thôi đổ buôn thôi đấy, cho nên là mình không ấy được à, đây nó sai các bạn này sai đấy gãy dàn luôn đấy sai quả chi chít như này ừ. và cái um, nếu mà dùng phân thường thì đây bạn à, quay máy vào đây để chúng tôi phân tích nhé nếu mà dùng phân thường thì cái cuống của nó là nó sát cái cái cuống này nó sát đây và vâng và cái cuống nó sát như thế thì khi mà gió bắc lên nó đu đưa nhau thì là nó hay bị dụng quả nhưng mà dùng phân xinic thì cái cuống này nó xa nó dài ra cái cuống này nó dài nó dài như thế này thì mà nó xếp lại như thế này thứ nhất là rất đẹp thứ hai là khi gió bắc lên thì nó không bị đu đưa nó không bị động vào nhau và, không đu đưa các bạn vâng và nó nó không bị dụng quả cho nên ở, ở đây tuyệt đối không có dụng tí nữa chúng ta sang cái chỗ bên cà chua chín kia thì chúng ta sẽ thấy rằng nào hoàn toàn là không bị rụng đấy cái quả cà nó đã đẹp nhưng cái cuống đẹp hơn và cái bà lộc là bà nhận xét là cái dáng cà chua là cái dáng này nó dáng quả đẹp Giống quả có đẹp không? Nó có cân chuẩn không ạ? Nó chuẩn chứ. Đấy cân vâng. chuẩn đấy đâu. Đây. Dáng nó rất đẹp. Từ quả bé cho đến quả to. Và cái tỷ lệ đậu quả đây thế nào? Đấy, 100 gần 100 100 luôn. Ra lên đâu đậu đến đấy? Ra 5 quả bên dưới thì 5 quả 6 chùa quả hoa là 6 quả, 7 hoa là 7 quả nên trên thì nó cũng thui một hai hoa nụ đây. Đấy lên trên cùng bởi vì nó sai quá. Vâng, đây nó sai quá nên cũng dụng. Bí này. Ha ha ha cái lũ này nặng luôn đây. Đấy, là được ba có ba ba đúng rồi. ví dụ như là cái chùm này ba quả thì nó hỏng mất một một cái lụ đấy thôi hai, hai quả hai vâng. đấy, đấy. bởi vì bên dưới nó nuôi nhiều quá các bạn đây đấy. bởi vì dưới gốc nó sai quá như thế đấy dưới gốc nó sai quá và các chùm nó sai quá cho nên là đây nó sai quá cho nên là cái tỷ lệ đậu quả nó phải đạt tới khoảng 90 95 phần trăm các bạn đấy các bạn càng về đây càng sai đây càng vào trong này thì càng, càng sai 2020 và ngày dương lịch là ngày 28 tháng 12 năm 2020 và trên dụng cà chua của nhà bà Nguyễn Thị Lộc ở thôn Xuân Dương, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh à, dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang à, đã sai như này các bạn này đây quả từ gốc này đây từ gốc sai như thế này đấy và lên đây thì sai cứ chát một nửa chỗ nào thế mà trong bụng uống nó còn còn rất nhiều đây các bạn cứ quay đi đây nhà tông cha nó về thì đi hái này để mai này đi đổ buôn luống nào cũng sai các bạn ạ đây này các bạn này sai như thế này này đấy tỷ lệ đậu quả đây 90 95 phần trăm kiểu những cái chùm kìa sai như vặn các bạn đây này, đây đấy đấy chỗ Lào cũng cứ mỗi đốt một chùm mỗi đốt một chùm các bạn ạ đấy rất là sai và đây thì bà Nguyễn đọc là trồng rất nhiều um, nhiều nữa và để tôi sẽ tìm một quả ở ờ, trên ruộng này bà đã hái được nhiều lần chưa? Bà hái nhiều rồi. Vâng. Các bạn hái nhiều nào? cái này là hái nhiều bán vãn rồi đấy. Vâng. Cái ờ, sao ở bên này thì một ngày mà đỉnh điểm mình thu được bao nhiêu cân ạ? À? Thu được 30 cân. Không, cái chỗ đây thì chắc là diện tích được bao nhiêu? Diện tích con ờ, chưa được lấy sao. Chưa được lấy sao mà. Vâng. vâng. Cái giống gà bên này là giống gà gì ạ? Ừ. Đây giống gà này là quên vô tên, cả nhớ được nào. Các bạn thông cảm với tôi dòng nhặt nhiều quá. Đấy, đấy, đấy, đấy, qua đấy để không không không không nhớ nhiều thứ giống lắm trồng nghèo lắm vâng thế các bạn sau đây tôi bổ cái quả cà này các bạn xem thứ nhất là cà, quả cà này thì dáng cân chuẩn Đây, thích bổ quả nào thì bổ vâng dáng nó cân chuẩn và các bạn này cái nó nó chín đều chín đồng đều đấy nó chín đồng đều chứ không như những cái quả khác mà lửa chín lửa các bạn này lên trên này này quả vẫn to vâng. đây lên trên đây đây lên trên đây hái vẫn cứ to bởi vì cái phân của nó ăn nó nó, nó đẫy cái này to lắm các bạn vậy, vâng. vậy vâng. thì chín lắm nhá Ăn cả chua sống ngon không vâng. Ông làm trên vườn đâu mà tay trả về một nước Nó làm quả cà chua khát nước ấy mà Vâng Ở đây bà đã phải ờ, dùng ờ, Bà có phải dùng thuốc bảo vệ thực vật đúng không ạ? Không Không phải thực vật gì Không thực vật Và sau đây thì tôi bổ quả cà chua để các bạn Xem cái quả cà này như nào nhé Đây Cái này nó cái quả chín thích kín này thế sau khi bổ ra thì đấy nhiều bột lắm các bạn nó ít hột đấy vâng. thỉnh thoảng có đấy các bạn vâng. đây nó rất là ít hạt các bạn này đây nó dày thành cà chua này dày thành dày cùi lắm dày cùi tôi cứ ăn cà chua tôi cứ ăn mì tôm tôi cắt hai quả như thế vào vâng mà bát cứ đỏ ngao lên này vâng nó rất là nhiều bột và cà chua này ăn thì rất là giòn nhiều bột và sau đây tôi xin phép để tôi ăn thử đấy ngọt lắm các bạn ngọt lắm các bạn ạ Nên tôi làm trên vườn này là tôi cứ vừa làm là tôi khát nước không về nhà đâu là cứ ăn quả sống hai quả cái chua thế là là không khát nước vâng. ngon lắm rất là ngọt mà nó nó nó nó vào mồm cái nó tan hết nó ừ, ừ, tan hết bột ra rồi nó tan hết bột ra ngay ừ. còn nó ngon các bạn nếu như các bạn muốn đến thăm vườn cà chua này thì bà sẵn sàng đón tiếp không ạ? Có sẵn sàng thì phải điện báo trước. Vâng. <clears throat> đây nó đến bởi vì đây là nước chín nhiều lắm cơ. Bán vạn hết rồi. Bán vạn hết rồi. Nên đến trên ngọn này mà nó vẫn uh, trên ngọn vẫn này. quả to à? Vẫn quả to này. Đó. Kìa gãy cái cạnh này gãy hết vàng này các bác. Vâng. Kìa đống cái đống gãy giàn này kìa đấy. Đấy. Gãy gãy que này này. Đấy. đấy. À đây đây đây. Nó sai quá nó gãy đây các bạn này nó sai quá đây này nó sai chút chít còn gãy gãy cả dàn này này vâng đấy và nếu như bạn à, những bạn nào muốn mua cà chua sạch cà chua ngon thì à, các bạn hãy liên hệ với bà Lộc chủ trang trại à, ở đây thì có trồng rất đa dạng các loại cây à, nào là cà chua nào là cứ mùa nào thứ đấy tôi bán các bạn mùa nào thứ đấy các bạn ạ đây đây các bạn này mùa vải bán vải đây vải đây đây, đây này cái ruộng này thu rất nhiều lứa rồi mà thu lên ngọn rồi. rồi nhưng mà đây hái này mai lại đi đổ buôn lại bán đấy chứ chứ à. chứ chứ trà không bảo này là để thì, dấm dép gì đâu thì là trà này là trồng sau ừ. còn cái trà này là trồng trước và trà Đúng này rồi. là đã thu được rất nhiều rồi thu nhiều lắm rồi đã thu được rất nhiều rồi và lên mặc dù là lên ngọn nhưng mà quả cà vẫn còn to và đẹp như thế này đấy đây ngọn này này các bác này các bạn đây ngọn này đấy. đây đấy ngọn đấy đây này. ngọn đây nhưng mà quả vẫn to vẫn đẹp đây là các bạn này. này. đấy vẫn mạ đẹp không mạ vẫn đẹp như là của hồng như này đấy đây như bên này đây đây này đấy chín này vang này đấy ngọn này này mà vẫn mà to như thế này đấy nếu như các đấy. bạn à, muốn đặt mua cà chua sạch cà chua ngon thì hãy liên hệ với bà Lộc à... số điện thoại là 0334 112 535 đấy ngon lắm các bạn ạ đi bán nào cái quả nhà này đun nó chóng chủi nên là nó dư hết nó lắm bột nó dư hết ngay đấy đây này đây các bạn to à, mọi thắc mắc thì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 À, tận tình à, cũng như là những cái chia sẻ của các bạn thì là một nguồn cổ vũ rất lớn với công ty chúng vâng, tôi nhiều hôm ngủ chưa ngủ chưa mất cả giấc thế thì, thì ngủ đại hoài ra cà chua thì bán nào dòng những gì bán phân thế nào lại phải giải trình cho các bà ấy xong lại cảm ơn này bà cứ làm phúc đi thì bảo nào cho bà phúc hậu thế đấy cà chua nhiều mà này bữa anh thế cái gì người ta cứ hỏi đến bởi người ta bảo có bán 5 nghìn một quả sao lại có 5 nghìn đây bán 20 nghìn còn không có mà bán cả thế chứ này đám cưới lấy cả hơn trăm quả hay trăm rưỡi quả hai trăm quả mà cứ ăn quen rồi người ta gọi lấy là những người nào chưa được ăn rồi người ta là người ta đến ăn một lần là ngon quá là cứ phải trả và đây thì ờ, cách trồng rất là đơn giản à, đơn giản lắm các bạn ạ chăm bón cũng rất đơn giản nhưng mà lại mang lại cái hiệu quả rất là cao và ờ, ở đây thì trên cái ruộng này thì không có một cái cây nào bị héo xanh chết rũ không có những cái biểu hiện của sâu bệnh vậy nên là chúng tôi cũng mong muốn các bạn hãy mạnh dạn tin tưởng ứng dụng phân bón Silic để đạt được năng suất chất lượng hiệu quả cao nhất trên vườn nhà mình cái từ ngày vớ cái phân Sinic này là không có chết dù đâu nhá chết xanh gì như thế là không bao giờ tôi bỏ chất nói thật các bạn đấy. khi làm đất lên là đã lánh đạch ra là đã rắc một lượt ừ, nơ thơ thôi để bón nót thế đến khi đến khi là là là là là, là tôi tôi um, ừ, sới nữa lại cho một lượt nữa thế là thôi để bỏ đến như thế này thế mà có xấu quá thì tôi lại lại bón thêm một cái phân ờ, cỏ củ thế thôi đấy còn thì cứ như thế này thôi các bạn chết được cái chín chín nó mỏng chín ngọn người ta bảo hay giấm bảo giấm à. đi đâu hái chả được cái này còn giấm thế gì đó chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo chào các bạn